những người ở à, trời rớt thuốc cái đợt đầu tiên mà rớt bịch bịch bịch bịch thành thủy trắng này những thủy không đi vào đó. rồi xong cái họ hiện giờ đâu biết đâu mấy con cũng là như họ nhưng mỗi con rớt rồi cái đợt đầu ờ, năm bảy chín xứ rồi bảy tám trăm năm rồi năm nay bắt đầu có biết người Việt Nam mới có biết thích thầy biết tiết kiệm từ bắt đầu các ông quay trở lại thì họ còn ở một cái vòng tròn mới khởi điểm thì hôm nay mang bệnh già bệnh tôi hơn rồi bắt đầu biết buồn nữa không rồi bắt đầu có kiếp sau họ bắt đầu thay thành những gì ta nếu mà kiếp này họ đừng có sắc thanh nhiều đừng có đi sắc hết rồi với họ đừng có bully nhiều quá họ còn đỡ Trung Trúc thì họ đầu thai thành người Ấn Độ bắt đầu cũng biết Trung đạo đạo hội phải không cái à, họ có rất nhiều dòng mà năm dòng mà ít, ít nhất cũng bốn năm năm tới cái dòng mà mấy đứa con trong đó cũng có những người là khi mình trở là thành người à, người mà thời nay là Việt Nam biết Phật biết này nọ gần chỉ đức thầy là một vị Phật à, sống hiểu thì là mình có phước thế giới có bao nhiêu người như vậy suy nghĩ đi thì hôm nay mình bộ chỉ con đường một cái bài toán giải quyết luôn khi nào mình mỏi ta đi về trời mỹ đâu có biết trời ơi về trời á tao mua vé máy bay của đây hết tao đi rồi <laughs> nó cứ nghĩ là anh mua vé mà gì mua vé nhiều mấy trăm triệu hay gì á à, lên đi tiền mà đi không phải mà chỉ hỏi mày ngó ờ, cái tết mày chọn thôi quay trực diện mấy mấy nghìn tỷ xa dữ lắm người mình bất cứ cái vật thể nào đi cũng không tới giữa vô đi chưa tới nữa làm gì cái thiền mình đi tới chỉ có thần hồn á, mới đi siêu diệt đi siêu qua mặt trời đi siêu qua tất cả mọi thứ thì lúc đó mình mới về trời được còn mang cái xác phàm này là nó thô kệch á mình như miếng giấy là đốt lửa cái cháy yếu giờ mình như trời này là mát không chút chi chưa nóng là mình chịu không nổi ở ngoài kia nó nóng hơn gấp ngàn lần 10.000 độ nóng ánh sáng cái xác này là qua cái là thành bụi mà không có bụi nữa thì đi tới đâu thấy không bay lẹo dạ không mà thấy uh, vào cái thế gian này dễ bị nhiễm đó chứ nó không đâu nhiễm đâu ờ, dễ bị nhiễm nhưng ở đây thì không thấy chứ ra ngoài cái là bao nhiêu không bên ngoài nó nó nó chưa cảm nếm này ra mặt nạ vô <laughs> không đâu thật nó cũng giống cái mask nha mình có cái phương hướng đường đi tốt thì mình đeo cái mask chỗ công cộng <laughs> thì cứ ờ, đọc thần chú thì nó kiệt <laughs> chỉ đại bi rồi vậy đó ai với đà phật đồ thì ở ngoài kia cũng vậy người mình người việt mình á cũng không hẳn là hầu hết là người xấu chẳng qua là gì thiên ma đó nó gửi gửi con cháu nó xuống đây từ 80 ờ, năm về trước thời ừ. liên bang xô viết lúc thời xưa đó mấy vị nói à, thiên ma nó ác quá cho nên cha nó không có chấp nhận để cho những cái ác hoành hành để hại con cái của ngài nữa thì lúc đó đó các chư thần ở trên cõi trời á bắt đầu mới uh, bắt đầu ra tay ra tay đầu tiên thì uh, liên bang xô viết uh, à, xô viết sụp đổ năm 1980 hay 85 gì đó bạn đó nhưng khi mà sụp đổ lẹ quá thì nó sẽ làm cho không có cân bằng cái cái quả địa cầu này giữa hai cái thế cực giữa thiện giả, thì mới chừa lại bốn cái dù bốn cái dù đó là Việt Nam Trung Cộng Bắc Hàn và Cuba bốn cái dù kéo lại đúng không để mà nó để cho mà hạ cánh an toàn giống như là mấy chiếc uh, ờ, sơ đồ của Mỹ vậy đó khi nó đá xuống cái có bốn cái dù mọc ra thì là Việt Nam mình á, là người mình là tiếng của mình nè tiếng của Việt Nam là một trong bốn cái dù đó hôm nay chiếc phi thuyền nó đã vào đến uh, gần đến nó vô tới cái uh, cái chỗ đúng của nó phải đáp rồi vô tới cái cổng à, cổng à, đi ra vô rồi thì bốn cái vô này tự động sẽ cắt bỏ muốn cắt bỏ bằng cách nào cắt bỏ thì những cái ác bao nhiêu lên hết tức nghĩa là khi chemo á, người nào bệnh ung thư mình biết mỹ nó chemo á, là nó coi hết mình bệnh chỗ này chỗ này cũng lòi ra luôn bệnh trên đầu mà tự nhiên với mắt cá à, nó cũng vô nó soi ra luôn là chemo một lượt thì hiện nay mình sẽ thấy nè là lãnh đạo đảng à, dân cái gì cũng là không có gọi là sống trong yên ổn trật tự hết không có ai một có ngày bình yên ca sĩ cũng không có bình yên ca sĩ thế nó cũng tội nghiệp lắm á nó không làm theo lệnh của đảng sức mấy mà nó được ca người nào mà ca giỏi như Nhi Phương đó, nó ép tài là không cho lên là không cho lên nhưng là phải phe mới được lên tức là từ ờ, cái ờ, sự ờ, ngoài đời sinh hoạt làm ăn cho tới luôn cái cả cái sự thiên tài cũng không cũng bị chôn ở ngoài góc chuối nữa Mình thấy quá toàn nghiệp những cái xấu lên hết tới bà Phương Hằng bà cũng mới số mệnh nghe bà là lửa đó mà phun tức là vàng vàng thiệt vàng giả phun hoài lên phun vô <laughs> hàng làm nhỉnh hơn chứ là bắt khà lửa đóng thì ai vàng giả thì lòi lên hết đúng không à, vàng thiệt thì nó lại sáng nó cũng mà nhảy dù chung mình đó mà không dụng ngưng lại đang phun lửa hăng quá <laughs> giờ bị tấm à, đó là cái thời mà khách nó vậy bao nhiêu cái uh, bệnh trong người đến lúc mà phải chemo phải uh, làm sạch sẽ thì bác sĩ vô cái bệnh nó chưa thật đó cho lòi ra hết từ Nga cũng phải lòi ra Trung Cộng cũng lòi ra Việt Nam cũng lòi ra hết không còn cái gì gọi là độc tài ha, à, ác nữa rồi à, à, thế giới phải trở lại tự do thằng Mỹ nó không muốn nghe đàm phán với uh, Ukraine nó muốn là vậy hợp nó chỉ muốn đánh cầm chừng để cho nghe hết sức có nghĩa là ok <laughs> cái con cọp mày là con cọp giấy tao cho con ờ, con cháu non của tao đó là dương ngang đi trắng mày để giữ mày ở đây bận rộn để tao xử xong cái, cái, cái, cái, cái con rắn ở bên đây nữa cái là rắn hai đầu đó là trung trọng thì rằng bên đây mà bị xử xong thì tự nhiên cái thế giới này trở lại là tự do hết đó về mặt đời vừa cơ trời là đi là vậy về mặt tâm linh khi sau khi bình định rồi nó phải có một cái biện pháp để mà là giữ được cái nền hòa bình của thế giới trong tương lai lâu dài 3.000 năm và tập rất là thông minh xin lỗi rất là siêu luôn thông minh rồi đó rất là siêu cho nên cha mới đặt xuống thế gian cái đạo thiên tâm tại sao cái đạo này nó sẽ không ra đời ở ờ, ở một cái nước như để ờ, đi nó không ra đời ở một cái nước như ờ, Ấn Độ đi hay là do Thái nữa đi mà tại sao lại ra đời ở miền Bắc Cali là của nước Mỹ ở nước Mỹ vẫn là đàn anh vẫn là người gốc tương lai khi mà cái đạo mà đặt ra đời nghe một cái mảnh đất là như vậy thì có nghĩ đạo này nó sẽ sẽ như nó phát triển như thế nào hiện bây giờ trong trường học của Mỹ những đứa high school sẽ hiểu rồi cái phủ bắt đầu cho mấy đứa nhỏ ngồi thiền rồi cho học tập ở trong đó rồi sau này á, khi mà cái trứng rồng mà nở á, thì tự động mấy mỹ nó quản hồn có sẵn rồi thôi tôi gáp vô luôn cháy sáng lên liền đèn lên sáng là cái yên tâm của mình hôm nay mình còn sinh hoạt trong cái giới hạn này thì là cơ cơ bản nó chưa có đúng ngày đúng giờ những đứa con họ phải phải hãnh diện trong tương lai mình là những người đi đầu những người trong việc những người hôm nay ngồi đây có cái máy phim này và những người mà hôm qua đi uh, à, lại chỗ uh, chỗ uh, đi không gian đó còn những người đó đó sau này á có khuôn mặt này trên báo chí <laughs> sẽ thay đồn quá hả mình đi vô à, trong nhà đi lên chị trong nhà không có ngồi đây ngồi nó ồn lắm hả chơi rồi vô nhà đi hả à dạ để con cầm vô luôn sư phụ vô trong đó rồi ấy cũng được mấy người Việt Nam là chào sư phụ quá trời luôn cầm cầm dùng mình cái nước với cái phone đó vậy là mình à, quay một vòng nhà sư phụ Hilton bây giờ chuẩn bị mua vô trong nhà tại ngoài người ta cắt cỏ hơi ồn Mọi người chờ một chút nha, đang chuyển vô trong nhà tại ngoài à, ồn quá. Không có nghe rõ. Chị chị cầm giùm em đi dép. Đây là phía trong nhà. Cho sorry bác phòng này bây giờ đỡ ồn hơn cái này nó Houston sư phụ đang nghỉ giải lao một chút nhà này là nhà ở Houston và nhà của sau này là sư phụ để cho mấy con cháu họ thiên khi sư phụ đi nghỉ thì em sẽ quay một vòng cho quý vị xem nha những ai họ thiên tới đây thì có nơi để ở um, vì có cái đất uh, ngày hôm qua đi cúng ở ờ, cái land của Houston cho nên sư phụ ở đây được vài ngày mấy anh chị em tập trung lại đây nghe sư phụ nói chuyện Ờ, ờ, ờ. Dạ. sư phụ xích qua chút đứng sư phụ để thấy sư phụ luôn mà người ta muốn sát để nghe nghe cho rõ yeah. Dạ. giao viên tới 2 giờ ra phi trường về Cali lại sư phụ? ở phụ ở ngày nữa sư phụ. Hai tuần thôi quay lại. Yeah. Thì ờ, chỉ qua thôi á, đồ nữa đầy đủ. Dạ. Rồi cái ờ, cái sư phụ sẽ qua qua về về mà. Giờ mua cục đất thì <laughs> sao phải ngồi nghiên cứu. Rồi đích thân sư phụ ở vô đó ngồi thiền. À, để coi mình xây chỗ nào đặt cái gì đâu chứ giờ có lẽ mua tiền dục ở bên đó đâu được mua cái nhà này cũng là một một uh, bên đó cho nó nhiều nhiều người một, Uh, chung một công việc mấy người kia à, nói họ ngồi bên kia ngồi đây đỡ mình cứ nó đông đông ờ. không có để được sư phụ đang xỏ chuỗi ý tội ờ, cho ờ, bà con thân nhân của mình của ờ, cha đất tổ đang lặng than khổ càng ngày càng khổ bởi vì cái cái cái cái xăng là năng lượng khỏi quay quay cho tất cả mọi thứ con có cần mỗi người mạng cũng nhờ xăng đúng không người con có có cắt được lúa cũng cái máy nó chạy cũng là sang tự nhiên vậy sang không đó rồi thì làm sao mà ra tiền Dạ mấy anh Lúc chị nghe có rõ không ạ? Mà không có máy cắt à, lúa cũng sẽ bị à, rủ hư nữa. chiều dạ đế xác dạ. sư phụ rồi đó nhưng mà không có cái micro cho nên ờ, không có to được hơn không cũng nó... nghe được mà chẳng chẳng qua những cái điện thoại cũ họ yếu dạ. à dạ mấy người người ta có cái gắn vô cái phone cái, ờ, cái lo Ờ, mấy người kêu dạ rất rõ. Nãy ngồi ở ngoài vui ha, vô đây dạ. thấy nó hơi <laughs> hơi trịnh trọng, hơi trịnh trọng, hơi trịnh trọng. Ở đây mình dạ. ờ, không có không khí thiên nhiên. nó còn ồn không? Nó còn 15 phút. Rồi ờ, con Có nhiều chị hỏi là khi ờ, sư phụ qua làm sao biết để đi tới thăm sư phụ? Qua Houston. Dạ. Đợt sau á. Tại vì nếu mình thông báo thì mình phải chuẩn bị ờ, resume đàng hoàng trong đó mình ngồi lâu được. Vợ qua từng tiếng tiếng người ta mất tiểu rồi làm sao? Chua gốc cây mũi nó cắn <laughs> Giữa Việt Nam thời xưa đâu có được. Thông báo là ai tới thì tự túc nếu tới được thì tưởng tốt nên thì với đi dạ. ai hiểu rồi hiểu chạy tới cho sát nghe rõ dạ. ngồi xa quá không không nghe sư phụ dạ nhiều người muốn nhìn sư phụ á nhìn chi bay sư phụ thôi Ôi thôi. thôi dạ, Không mấy con phải cầm đọc dạ. dùm cho sư phụ comment chứ sư dạ, phụ con ngồi đây để dạ, con đọc dịp mấy cái này vô góc nó cũng đổ dạ. con phải đọc comment thì sư phụ mới nói chuyện dạ cái nào bật lên để để nghe được mát đây ạ à. ở đây dạ. này ok yeah. Dạ. um, mấy anh chị ờ, ở mọi nơi có câu hỏi gì thì cứ ấy lên em thấy thì em sẽ đọc cho sư phụ ha nhiều người nói là thương rất thương uh, sư phụ kiệt cảm ơn tại vì à, à, à, cũng còn có sức đi qua đi lại thì à, hy vọng cha mẹ cho nhiều sức khỏe thì làm được nhiều chuyện mỗi một ngày thức dậy mong cho thế giới này sớm ổn định lại cho dân chúng Việt Nam bớt khổ à, Âu Châu đừng có bị bom nguyên tử của Nga tại Âu Châu á, một trái một thôi là không có bóng người đó là bà Venga bà đón trúng trăm phần trăm đó hôm nay mình đón ngược lại với bà Venga là không có bom nguyên tử à, hai người cũng đang cá độ á bả đang chờ bả đang cười mình á mình cũng đang cười bả à, bà Venga đó bà đón Âu Châu không có bóng người đúng không nhưng mà bà đón trúng được là cái số lượng người mà đi di dân á là hiện giờ đang có đúng không khắp thế giới là bà đón trúng nhiều món lắm nhưng mà tiên Chứ những nhà tiên tri lỗi lạc từ xưa đến nay đó, là bà đoán trúng 70%. Thiên Tứ Kiệt hôm nay nhà tiên tri của thời đại à, thế kỷ 2022 đoán trúng 95% rồi. Thì hôm nay mình với bà đang ngồi cười. Ê, tao nói là là, à, là, là Âu Châu người còn mày nói bôn không hiểu làm sao. Một chứ không phải là cơ trời ai cũng muốn biết rồi biết. Rồi gì con, đọc lớn lên con Xin hỏi chú kịp Sư phụ giá cái xe tăng đó là đóng lạnh đó là à, cho nên là nghe vậy đó nói là là ekip thành ekip mà, mà thằng thằng Ukraine mà nó nó thất thủ thì là Liên Xô nó sẽ tấn công tiếp tục nó sẽ không ngừng bữa nay là nó lòi cái đuôi nó thì lúc đó là vụ đặt bàn ở bên Cali là thắng là, à, là ngay lúc đó liền nó nó đang đã là trùng hợp à thiệt luôn đó lúc mà ở trên thiên long sơn cali á, là mấy ông thiên thần đứng ở đó vừa xong là ông nói tuân lệnh ông bay vào ảnh ông khà hơi lạnh xuống liền đó sư phụ có người hỏi xin chú kiệt vì sao ông Elon Musk nói về Đài Loan nên là Hồng Kông thứ hai lúc sư phụ đang nói một cái đề tài này á con chậm lại hỏi dạ. để, rồi để cho phụ xong rồi mình ra đề tài khác để cái nào nó xong cái đó mình đang cái đề tài là bà ven ghé mà con họ dạ. lên Musk vô cái là ờ, nó khác lên Musk là một cái sứ mệnh sứ mệnh sau thời vàng kim con người của mình sống chung với người ô nó là ô sư phụ cũng đón chúng và dạ. đồng thời về vàng kim những đứa nhỏ này nó không có khổ như mình nó không có cần đi làm ngày 8 9 tiếng cực khổ như mình mồ hôi đồ này nọ mà chỉ là ngồi ở nhà sử dụng máy vi tính thế này thế nọ thôi thì thì Elon Musk là một cái chắc chapter kế tiếp nhưng mà hiện ở cái thời đại của mình nó đang sàn sàn như thế nè cái cũ chưa dứt thì cái mới cũng phải đưa ngang để mà giống như là cái cây á, nó sắp rụng trái mình hứng xuống vậy đó làm sẵn ra như cái cầu để mình bước đi bước đi bước đi Elon Musk là cho cái thời đại tương lai văn minh trong tương lai mình không có xài wifi mà như kiểu giờ dạ nhà mới nên cái internet nó không có được đấy ừ. Rồi, câu hồi nãy con hỏi lại đi dạ người ta hỏi là vì sao ông Elon Musk nói Đài Loan nên là Hồng Kông thứ hai tức là gia nhập á hả gia nhập theo Trung Quốc á hả cái chuyện đó thì Elon à, Musk không phải nó là một cái hàng à, coi như à, một về khoa học nó thì design ra cái đồ chúng mình xài chứ nó nó không có ừ, phải là ở cõi thiên nó là một người thành tinh người sáng á là ở một cái trái đất khác nó xuống để nó đưa cái technology của cái kỹ nghệ của nó qua đây đối với phụ nó còn xa lắm xa lắm nó mới thành phật được tại vì những người thành tinh đó, họ sống sướng họ rất là khó thành phật chúng ta tuy là sống ở cái quả đất rất là à, thô kệch này thân tứ đại ăn uống ăn hai tiếng là đói rồi à, chịu đủ thứ à, thứ khổ nhưng chúng ta sẽ về thành phật thành tiên trong tương lai các con sẽ hơn nó nhìn trùng xa luôn cho nên ờ, hai hai cái mình không có so sánh được nó không có đón mấy cái này được Đài Loan thì là Đài Loan không có thể nào Đài Loan sẽ thành Hồng Kông được Thì Hồ chỉ biết được chung cộng một 1 trăm chia năm sẽ bảy Hoàng Sa trả lại cho Việt Nam là gì? Nước Trung Cộng nó không còn một cường quốc mạnh như bây giờ Thì con bạch tuộc mà một đống dồi đủ hết thì khi bạch tuộc nó bị ung thư não rồi thì mấy cái dồi của nó sẽ tự động rút trở về không có lý do gì mà, mà nó có đủ sức mà để mà uh, cuốn hay là kẹp hay là cầm những cái gì ở xa nữa được Ờ, con lấy điện thoại con đọc dạ. cũng được dạ có người hỏi là chị hỏi dùm chú có biết hội răng nghiêm ở Việt Nam không chị có phải người của mẹ tổ chức không ạ à? ở thời nay mình cứ thuận theo mặt pháp lý lăng nghiêm ngồi nghe đại đọc lăng nghiêm đi mấy con đọc nè Nam mô Tát Đát Tha To Già Gia Ra đây Tam Miệu Tam Bồ đại Tọa Tát Tha Hồ Đà Cô Gia Ra Mấy con đọc 15 phút cũng là hội lăng nghiêm mới thì chi xa xôi tốn tiền tốn của làm náo động ờ, rùm thì beng để cho công an nó theo dõi tốn lương của đảng nữa bây giờ bệnh đang thiếu phát tiền lương mình mở hội lăng nghiêm mất công mấy công an ờ, phải chi vô mấy trăm người đó mà theo dõi cái đám phản động này làm gì nữa có phải là tội nghiệp uh, bất trọng không không cái vụ chỉ nói vậy thôi dù không có liên quan những vụ này thì cái cái tầm nhìn cái vụ là vậy đọc lăng nghiêm chúng ta muốn đọc thì cứ đọc không có cần mới đọc đó chỗ nào hết chứ đọc từ tâm đó là câu trả lời dạ. để cho chính phủ bớt tốn tiền lương của công an nói như đạo phật có người hỏi nữa là con cháu họ Thiên ở Việt Nam đứng trước tượng đài Ngài Trần Hưng Đạo nên khấn như thế nào để giúp Việt Nam tốt hơn? Hả bác? Cảm ơn bác coi Hiện bây giờ cái ly hương đó, đó là của ông Lê Lê gì ta Ông gì mà bị lật xe chết Ông vừa đặt xong lật đó Minh, Minh. Ờ, Minh gì đó Thì ở dưới á, Trung Cộng nó đã thư ém trong đó khi ờ, Thì mình khấn Thì mình cứ khấn Nam Mô Vua nước Việt cứu chúng con chúng con quá khổ rồi à, tại ổng là vua thì mình kêu thẳng ổng là vua luôn đi dân từ qua mỹ thì à, ngài nói chuyện với phụ rất là bình thường ừ. nhưng mà mỗi lần hội họp á, là ngài à, trận đạo với cha đó kính thưa ngọc hoàng thượng đế kính yêu tôn kính ổng à, ổng làm văn chương đó ổng người thời xưa mà à, thì hùng hỏi hùng nghe văn chương của ổng hay lắm còn cái vụ là người thời đại nói chuyện tắt kính thưa vua trần đạo kính thưa ngài lê diệp tức là những gì đó hiện giờ đang hiện hữu để mà lo à, hồng thiên trong núi lo nước việt thì cái khánh vua vua nước việt đúng ra cái hình bác hồ không nên treo tại bác hết nhiệm kỳ rồi ở trong nhà 80 năm là là lãnh nhiệm vụ để mà trả nghiệp cho nước Việt hôm nay cái hình trong nhà một là treo hình Phật hình Thượng Đế hoặc hình của Ngài trận Đạo đúng nhất nếu mà những cái người mà không hiểu về tâm linh về quân sự thì treo hình trận đạo trong lúc này chứ không có lý do treo bác hồ bác hồ lỗi thời rồi lộn kiến liền cống rồi cái gì lộn kiến liền cống liền cống là liền đi đâu vậy luyện cống đây thì hình bác hồ đi luyện cống hình bác hồ không mà mẹ nó lớn rồi bác hồ đi luyện cống luyện luyện cống lộng trong kiến có nghĩa là luyện vô cổng nhưng mà bệnh dám dám đi lộng kiến không luyện cống không luyện cái ngày mơ là còng vô tám nó luyện liền đó bệnh nói cho đám hạng động này rồi hạng <laughs> động lời thật mất lòng ở đây là lời lời thiệt không em quý bạn lời thiệt không hả cái danh từ vẫn là nói lâu rồi à, thì học câu gì nữa không con Dạ có người hỏi Anh Kiệt ơi mỗi lần em đi giao hàng Đi ngang qua tượng Đức Trần Hưng Đạo Đốt nhang cho ông được không quá tốt chắc làm rapper á rapper đi giao hàng mỗi ngày để sư phụ trả lời em này nó nó nó một là thật thà hai là nó có làm gì vừa sai đó chứ đốt nhang là cứ đốt đâu biết nó nó ship bợ làm gì làm chuyện gì mánh mông mà chỉ tiền rồi muốn tái đốt để mà ngài đừng có phạt <laughs> nên anh sư phụ trả lời là gì nó đốt thì cứ tự nhiên đốt trừ khi nó làm gì sai nó mới sợ thôi sư phụ có câu hỏi là con cháu họ thiên ở việt nam có được gọi sư phụ là sư phụ không Dạ, dạ. Dạ. <laughs> để cho sư phụ trả lời cái câu này cái câu này cách đây uh, bao lâu ta gần 6 tháng thì khi uh, sư phụ lúc đó không có nhận đứa đệ tử nào giống như bây giờ là đích tay dễ anh chán thì lúc đó đó mẹ tức là phật mẫu mới kêu sư phụ uh, là giống như tất cả những đứa con họ thiên mà từ xa tự động khấn thì đã là đệ tử của con rồi tại ở bên Cali ấy, thì hồn nhận một đứa nhỏ nè làm à, làm con nuôi cái, mẹ không có cho thì lúc đó là mẹ mới nói con nhận nó làm đệ tử thôi và đồng thời lúc đó chư Phật nói là tự động những đứa con họ thiên mà từ xa quay hướng đông bắc mà khấn mà mang hồn thiên thì hôm nay làm cái à, cái cái giấy chứng nhận á thì là tự động đã là đệ tử rồi trong vô vi rồi và những cái dông hồn mà chết 7 triệu người covid á những thân nhân mà biết được họ thiên của cái thời đại này là thiền mát nhã đó thì là à, mà ở bên cổ vô vi họ chịu theo à, về với cha trời mẹ đất thì cũng là đại tử còn những cái đệ tử bảy tám chục đứa mà từ Cali qua Houston và những tiểu bang khác mà có duyên mà đức tay phụ vẽ lên chén đó là chuyện khác là cái chuyện này là khi sư phụ về tìm đức thầy là bảy tám chục đứa đi theo sư phụ còn mấy chục triệu người ngoài kia là cũng có nhưng mà coi cái người nào có duyên nữa tại vì khi cái tay phụ mà vẽ trên chán của mỗi người á là bất cứ mấy đứa con đi đâu các chư thần cũng đều thấy cái dấu đó nó hiện lên trên cái ô vi đó nó tay tuy vậy nhưng mà thường vẽ cái gì ngoài không gian á là nó có chữ không gian đó sư mà muốn cái cửa tiệm nào bán đắt sư phụ ông thổ địa giúp đệ tử thôi là cái chữ nó dứt ngay cái cửa hoài giống như con quảng cá và neo bữa nay à, vâng, à, hai chục đồng khó xét gì đó <laughs> thì là cái dấu tay hộ giúp là vậy còn hoặc là cái cửa tiệm là làm ăn gọi là bất chánh á dù chỉ là để một cá có thể đóng cửa chưa giờ làm thử <laughs> Tại từ bi không có giờ làm thử chứ không có những cái tiệm nó ác lắm nó bán mấy cái đồ à, à, đồ hải sản đồ này nọ đó hỏi lên đi con là dạ. tự động có dạ, là để tử thôi cho con hỏi dạ thánh mẫu liễu hạnh và chúa xứ thánh mẫu miền nam là một hay khác con cảm ơn chúa thánh mẫu liễu hạnh là con thứ hai của ngọc hoàng thượng đế là chị của sư tuấn kiệt đã tái sanh vào nước việt ba lần nếu mà anh vô google á search chữ thánh mẫu liễu hạnh đó gọi là cái gì á làm tiên gì đó thì liền lúc này cái bộ không có thì là có thiệt phải mang sắc phàm thì mới ra hình tượng thì hiện giờ nó nói nó hạnh đang ra ngoài cả nước việt mà được lệnh của cha um, à, để mà cai quản nước việt sau đó ngay trong lúc này thì nước việt rất là bận biểu cho nên chia miền nam cho ngài à, lên miền cai quản miền bắc thánh mẫu là hạnh nhẫn cai quản thì ở ngoài bắc người ta thờ thánh mẫu rất là tôn kính còn những cái uh, à, miễu chú xứ châu đốc hay là này nọ không phải nhưng nên nhớ là người nhân gian phải hiểu cái này mình thờ một cái hình tượng bà chúa xứ châu đốc mình có bao giờ biết mở lại không có bao giờ biết gốc rác nguồn gốc sao lịch sử cũng do người này người kia nói qua nói lại nhưng một cái vị thần mà trụ vào cái đó người ta không có chấp vào cái hình tướng của nhân gian mình người ta miễn cho chỗ đó linh để mà linh hiển để mà độ danh dòng đó đó là một những vị thần khác người đời khó hiểu được lắm trừ khi sư phụ hỏi thì bề trên mới nói là chỗ đó là do cái vị uh, ờ, abc này đang cai quản còn người đời của mình thì cứ nghĩ là đây là ông thần cọp không phải cái cái miếu hay là cái hình tượng của thế gian là do người thế gian đặt lên thời đó nhưng mà cái người mà thật sự mà ở đó mà linh ứng mà giúp à, độ chúng sanh dùng đó là một việc khác đó nha còn ngược lại ở chùa mình cũng vậy triệu cái chùa khắp thế giới con cứ đi những cái chùa không linh hiển á gọi là chùa mà không có điện á thì nó không có hào quang cái tượng thiên long Sơn lúc nào nó cũng có hào quang hết là tượng nào ra tượng đó của, của gì đó không có không có mượn tượng qua lộn xộn được nhưng những cái chùa mà của mấy thầy mà gọi là thầy thích đủ thứ á là cái tượng không có đĩ thì mình vô mình lại Phật thích ca nó cũng đèn chất chớp rồi này nọ nhưng mà nó không phải là Phật nhiều khi là quỷ vô tượng rồi cũng là thêm một chút xíu lên hiển thì mình nghĩ cái chùa này lên hiển nhưng mà nó là thuộc thần thông của tà tà thần thông cũng cao siêu lắm đó ra uống lên bằng phẳng. Này con hỏi rõ dạ, ràng dạ, có chị hỏi là ờ, hôm trước anh coi hình em nói em có tiên nữ như em hỏi sao em bị đài xuống đây khổ quá giờ làm sao em về trời anh là <laughs> con trời anh còn khổ hơn <laughs> thế gian này cùng tự không có gì mà khi nói chuyện chưa từng chịu khổ cái khổ tình nào á người mà có dũng khổ là một cái nấc thang cho bậc anh tài và cũng là một cái vực thẳm cho người hèn yếu thì ghét làm anh tài đi làm anh thư đi hay muốn làm hèn yếu khổ là thử thách thôi mà đúng không đúng yeah. thử thách thôi tiên, lớn chừng nào khổ chừng đó à, không có gì cả ở ở ngọn nào ở đây có mấy vị hỏi dạ đây ngày đó thầy nhận đệ tử hết đệ tử của sư phụ không phải có có mà đệ tử của mình á phải một là già gần đất ta trời như hôm này để mình đưa ông về phải không để cho đếm đường nếu không á ông đưa vô ông đầu hai lợi vô mấy nhà nhậu là ông nhậu dữ hồi xưa ông nhậu không nhậu nhìn biết rồi khỏi không phải nói đó, đưa về hai là mấy nhỏ nhỏ nhỏ nó đang học để khi mà quốc gia lâm nguy thì thất phu cũng hữu trách huống chi là học giỏi cỡ này mà không hữu trách thì vậy thôi còn nó lùng xùng lùng xùng <laughs> mệt lắm lắm cảnh hỏi <laughs> à, cứ xin uh, xin hơn xin tiền xin may mắn xin con uh, nghe lời ô mệt mấy vụ này <laughs> lâu lâu vui á thì mình làm được tối ngày ấy, mấy mấy mấy đệ tử trời ơi con với chắc gì chị kia ngày qua đó đệ tử gì đó à mà cứ qua kali hoài à mấy đứa con nó không có hiếu cứ hủ thôi mấy đứa con không có <laughs> không phải nói con nghe con chưa tới nói con hiểu à không mình giúp thì được nhưng mà mình chỉ là giống như những đứa đệ tử gần đó, mình trợ duyên lớn để cho mấy đứa nhỏ đó nó đi về cái hướng tâm linh thì thật sự là cũng tốt nhưng mà mình chỉ làm được những cái người thân cận thôi còn cả cái à, cái thế giới à, đại đồng khổ này làm sao làm nổi Phật Tích Ca xưa là không nổi sư phụ Đức Thầy làm cũng không nổi kiệt này đâu có tài hơn mấy gì đó đâu có người hỏi là chú giúp à, em thấy con vật trên à, vật chết trên đường hay đi ngang đám tang thì mình khấn niệm câu gì ạ? Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha A Di Ri Đô Bà Tỳ A Di đà Tất Đam Bà Tỳ A Di đà Tỳ Ca Lăng Đế A Di Li Ri Đa Tỳ Ca Lăng Đa Dạ Di Dạ Dạ Dạ Na Chỉ Đa Ca Lợi Ta Bà Ha thì cứ khấn như vậy thì nó chết thì nó được về về trời ừ. không nhớ thì đọc cái câu mà của um, đức thầy đó sư phụ có dịch ra câu tiếng việt ờ, thầy viết sao Nam, Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại thiên <laughs> Nam mô Tây phương cực lạc tam thập lục vạn ức nhất thập nhất vạn hữu thiên ngũ bá đồng danh ừ. đồng hiệu đại từ đại bi biết rồi biết rồi <laughs> cái Nam mô với đây dạ là dễ nhất dạ mà còn không à, nữa còn học không nổi nữa mà cái kiểu của con là xong luôn dạ, dạ, tiếng việt rất là với cái câu hỏi đó dạ. dạ có người hỏi là Vậy mình tu thiên tâm khi mất vẫn được các vị rước Chú vẫn lo cho những đệ tử thiên tâm còn những người làm đệ tử chú là để sau này quản lý núi thôi vậy không cần xin làm đệ tử chú đúng không con hỏi lại câu này hay vậy mình tu thiên tâm khi mất vẫn được các vị rước chú vẫn lo cho những đệ tử thiên tâm còn những người làm đệ tử chú là để sau này quản lý núi thôi vậy không cần xin làm đệ tử chú đúng không đã, đã trả lời rồi bây giờ đã hội thiên là tự động là đời này là đại tử của thiên tướng kiều hết là đại tử cũng có nhiều dòng dòng một dòng hai dòng ba <laughs> thì ờ, nó cũng giống nhau hết tất cả đại tử đều là giống nhau hết nhưng mà đứa nào có duyên á có tài có trí à, cái cốt keo á là cái cái tâm nó sáng á thì nó lo được chuyện lớn một chút đứa nào cái tâm không sáng thì lo chuyện nhỏ người đứa nào tâm dở nhất mà bà già dở nhất ở thiên long sơn trên núi cũng tưới cây cũng được bớt nước tưới cây đâu có khó <laughs> người giỏi thanh niên thì lái xe chở người ta lên đỉnh núi tức là mỗi người tùy theo à, à, cái, à, cái khả năng còn ở xa đó thì đều là đệ tử cũng thương hết khi đức thầy xuất hiện á là rất là nhiều khâu nhiều nơi cần có những người có tâm cái đã à, cái tâm nó đi trước cái tài để ra để mà dìu dắt trăm triệu à, đàn à, gà con đó, đang à, lăn xăng mà gọi là bắc trung nam như rắn bắt đầu đầu trâu mặt ngựa lo âu á thì lúc đó những mấy chục triệu đứa con họ thiên sẽ đứng ra để mà thay mặt cho thượng đế lo cho nước việt thì cái đó là chuyện khác nữa nhưng mà người tài trí bên nước việt rất là đông đó nghe đang ẩn là để mà lo vận mệnh quốc gia là khác còn ở mỹ mình đang ở mỹ cho nên nó cao cái người này hỏi sư phụ muốn biết là họ đang ở đâu chắc ở việt nam hả không mà cái người hỏi là nhiều khi ờ, ở ờ, cũng không biết người này hỏi là ở Mỹ hay là ở Việt Nam dạ, ở Việt Nam ở Việt Nam ở Việt Nam cũng là đệ tử Hòa Thiên ở Việt Nam á khi đã hội Thiên mà lâu nay rồi thì biết đọc kinh biết um, cách uh, biết uh, thì những đứa con này có cái sở thím hay cái có cái bằng á là tự đặt đức thầy nhìn vào cái bằng để mà uh, mà hiểu thêm nghĩa là nó không có giả được với với mặt đời hay sinh việc làm mặt đời mình có thể uh, giả được còn mà giả mà làm con cháu họ thiên vô là tự động mình đưa mình à, về với trời à, cái đó lúc đầu họ nghĩ họ giả nhưng mà lại cũng không giả thì đức có cái có cái bằng đó, cái chứng nhận đó, thì lúc đó đức thầy sẽ chưng dụng khi mà quốc gia có có cần những nhân tài hội long qua cho nên hôm nay các chư Phật cho cái uh, ra đời là có lý do đó chứ không phải không mà lúc này lại đưa cái bằng dạ, tại con... Vâng. dạ, vâng sau này à, sau này chú có đi cùng đức thầy giảng pháp khắp năm châu không chú chú là truyền tinh chú học lớp 4 ở mỹ không biết tiếng việt hôm nay bẹp bẹ cũng mừng người đâu dùng chữ giảng pháp cách nào để điều phục được vọng tâm ngồi thiền cứ mỗi ngày ngồi thiền 15 phút lên trên mạng mà Facebook uh, của sư phụ á, có chỉ cách ngồi thiền trên đó đó thì cũng giống như cách nãy sư phụ chỉ ở ngoài đó nha thì uh, cứ mỗi ngày án ngồi thiền 25 phút nửa tiếng mình không ngồi thiền á là mình để cái tâm mình nó chạy rong chơi lung tung rồi cứ mình cứ nghĩ là mình dĩ nhiên mình có từ bi nhưng mà tâm mà chạy lung tung là mình thiếu cái trí không có cái trí có nghĩa là mình không có cái dũng cảm thì cho nên thời mạt pháp phật tử á, là cứ để tâm chạy lung tung là gì à, con cháu thiên ma thời xưa nói là chỉ đọc ai di đà phật giảng sanh không cần phải ngồi thiền không cần phải đọc chú gì nữa à, mấy cái kiểu mà của thầy à, ngộ thông ngộ thiết thì xưa ra đó nó làm ảnh hưởng cho thời nay đó là của tà đó mà đã làm không biết bao nhiêu phật tử uh, từ bi mà đi sai đường hôm nay hồi chỉnh lại muốn thành phật ít nhiều cũng phải ngồi thiền á để mà giữ cái tâm mình lại tay cái tâm mà nó loạn nó cứ chạy lăn xăng Ô, ngày mai khóa à, energy này nghe ngày mốt khóa à, thiền này nghe thiền lại gì vô ngồi chung đóng muốn ngứa cũng dám gãi thiền cái sư phụ rất là thoải mái cứ gãi ngứa cứ gãi à, nhưng mà từ từ cũng sẽ hết phải không còn trong kia là phải mặc áo chàng ngấm nấm ngấm nấm rồi phải à, à, giờ giấc cũng giống như trịnh trọng giống như làm chuyện đại sự mà mà, mà giá trời lấp biển nha mà cuối cùng ra chuyện giá giấy không giá bằng keo không có thì mình phải hiểu cái gì gọi là có lợi ích lớn và lợi ích nhỏ tại vì mình bỏ năm 10 ngày gia đình vợ uh, chồng rồi đóng cửa tiệm à, tuy là mình ở Hồ Tu là số 1 nhưng mà mình biết cái nào là số 1 ở đây có người chỉ rõ luôn á quý vị chạy tới đây 15 phút tốn không có nhiều xăng cái này mới là số 1 nè mà có nhiều người đâu có hiểu à, cứ phải dự khóa này đại hội kia rồi chỉnh trọng lắm đứng sắp hàng rồi đi rồi áo chàng rồi đẹp thôi đi biểu diễn người mẫu luôn đi không à, giống như không mình chứng kiến mình có chùa mình biết hết cuối cùng rồi cái trí tuệ không có sanh cái tâm vẫn loạn như thường cái tâm loạn là bất trị trừ khi cái trí nó thông minh nó mới khắc được cái tâm khi cái trí loạn thì cái tâm sáng là ngồi thiền nó khắc ngược lại cái trí hai cái đó hai cái thế lưỡng cực dạ, có người hỏi bên Việt Nam làm sao để có được bằng thiên tâm mà chú mua 15 ngàn á có ai bán <laughs> tại nó không có in ra được thì thì có người có máy in người ta bán người ta cũng ờ, ờ, thì đúng còn ở trên mạng thì vô trên ờ, Zalo hay là vô à, Facebook Ngô Tấn Kiệt hoặc là à, ai trên mạng á, mà có cái bằng đó đó thì cứ lấy đại của họ xuống rồi à, dùng Photoshop lấy cái hình của họ ra rồi bỏ cái hình mình đó vậy thôi dễ ở sư phụ cho con hỏi hồi nãy sư phụ nói về niệm Phật của nhóm của pháp sư Tịnh phải đánh phá nhưng mà một bữa ăn chỉ dọn ra có mấy khúc rau thôi không có cơm cho con ăn yeah. Dạ. phải ngồi thiền phải hiểu hết và đồng thời một bữa cơm nó không có đầy đủ cọp phải có cánh chứ dù không có nó không là không có đánh phá dạ. cái đó nó, nó nó nó nó chỉ tạo cho cái người đó nổi tiếng và chỉ tạo cho những bác già làm biết sợ ngồi thiền đau chân đau cảnh rồi cái à, thấy ông này khoái quá thích hợp với khóa tu của tôi là xong dính vô gõ hết à vô nói vậy đó lời thật nói thiệt ừ, con thấy có bao nhiêu người có hữu hiệu không dạ, tâm vẫn loạn chạy vòng đồng như thường dạ. rồi bao nhiêu cái à, cái cơ sở ở đây nè cũng <laughs> bây giờ cũng đâu biết đâu thành tài sản riêng nữa thôi con đừng nói trên này đụng chạm con dù chỉ nói gì con hiểu được rồi à, ngồi thiền à, niệm phật cũng đi đến nhất tâm bất loạn khi ngồi thiền con sẽ mở thiên nhãn thông con mở thiên nhãn thông thì con nhìn lại cái xác thú quắc của con con ham ở lại cái gian không có nhiều lúc cái bụng muốn đi về luôn á mà mỗi lần có một lần về nửa đường gặp cái đám mây khổng lồ con quán cái khăn đầu đầu kiểu vô thầy đi đâu nó dễ hiểu dạ con nhớ nhà con đi về vô đây ta giảng pháp cho nghe giảng bốn bài giảng bốn bài không đạp cái bịch xuống cho trái táo nữa <laughs> giờ ngồi đây đó là phật thích ca đó à có nghĩa là ở cái thế gian này không có gì gọi là vui sướng của cuộc đời của mình hết mình ở trên kia mới là một đời sống thật sự người ở cõi trời á nó cũng giống như mình nhìn vô mấy con gà mấy vịt sống trong chuồng là chẳng khác nào hôm nào á, người chủ mà thương á thì cho ăn chút xíu rồi ăn ngon trộn chút chấu uh, chút gạo rồi vô còn nếu bữa nào chủ làm biến cho ăn chấu không thì mình cũng vậy cái hệ thống mình nó y chang không khác nào đám gà đám vịt trong chuồng không heo ông chuột còn có thích ở đây không mà khi ngồi thiền không mở thiền nhãn thông con sẽ hiểu những cái người mà gọi là thiền định mà coi cái báo thân này không có quan trọng trong đó có hòa thượng tiên hóa là sư phụ của sắc phàm này sư phụ có cái biệt danh là trung di á ở vạn hoặc khánh thành ở cali mà song phăng đi lên hai tiếng rưỡi thì ngài có một đệ tử tên là quả quả gì đó sao quên khi mà ổng là một người rất là dữ nha lúc thời đại nhị thế chiến của Nhật Bản nhốt ổng sau lúc đó cái đi mà ông thấy có một vị ngủ á có một vị tiên trời nói ngày mai có con chó trắng chạy đi đâu thì nhà ông chạy theo đó thì sẽ thoát khỏi tù thì sáng hôm sau có con chó trắng ban đêm á nó chạy thì cái ông đó ông ông theo đường chó trắng ông vượt ngục được thì ông mới quy hòa thượng để mà làm đệ tử khi làm đệ tử ông ngồi thiền ông đâu có đọc kinh gì nhiều cũng đọc sơ sơ kinh điển nghĩa là mình nói nửa đời nửa đạo á thì ông ngồi thiền thì tới một ngày ông thành một vị uh, là đắc chứng rồi đó khi đắc chứng đó ông dùng lửa tam muội ông đốt cái thân của ông và đốt luôn cái nhà tròi của ông cháy luôn để mà hiến thân ờ, để mà trả ơn À, các chư vị à, dạy dỗ ông thành à, phật thì đó những gì đó vậy ở bên ấn độ cách đây mười mấy năm gì trước kiệt đi thăm mấy cái chùa ở bên ấn độ của ngài mấy ngày tây tạng đi vô cái chùa tre phun có hơn ba bốn chục cái xác ngồi khô vậy đó họ cũng dùng thiền lấy lửa tầm muội đốt cái xác của các gì đó ngồi ngồi nó ở đó nhưng mà hàng mấy chục năm không có hôi thối cho nên thiền định là quan trọng của cái thời đại này giữ cái tâm lợi còn niệm phật á, thì à, tâm bất loạn chứ thành phật nhưng mà sư phụ cũng thử nhiều lần nó biến loạn không à ai gì là phật ai gì phật kiến cũng biến loạn đó. À, mình phải có này có kia đúng không ừ. sư phụ có thể bày lại cái cách bấm cái đó rồi con quay sang mọi bấm cái gì bấm cái tay cái tay dạ, con quay sát cho người ta thấy á ông ta muội đi giữa nghĩa địa hay là giữa rừng sâu gắn chai ngồi để cho ma quỷ nó đừng có gờ chán mình rồi đầu mình để vô đây về yeah, để tàn vậy thì mình cứ ngồi thẳng lên 7 giờ sáng tôi làm cái gì 8 giờ sáng tôi gây lộn với ai tức là mình thiền là thiền quán dùng mắt thứ ba ở tâm tinh đó dùng tâm tinh nhìn lỗ mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn lỗ rúng giữ một động tác mà làm hoài để mình buộc lợi một ngàn con khỉ lăn tăng ở chậm cứ thế mà làm và cứ hít ờ, vô ém nửa giây thở ra nhẹ nhẹ khi mình à, ta buồn vui thậm chí có bụng hay cả lên máu luôn nữa nghe trước khi mua đăng tới ngồi thiền nó cũng không có bị chết à không có đứt mạch máu rồi cả mà suốt đường mà không có cục kẹo cũng ngồi người nào ngồi nhiều chừng nào sẽ không có bệnh tật chừng nào thì cái hồ chỉ truyền lại cái à, cái này mà trên chỉ và đồng thời đọc kinh thiên tâm để mà mình thêm hiểu được uh, nhiều gì về Phật và tam đại tạng kinh những người có căn cơ cao thì ờ, học tam đại tạng kinh trong đó đủ rồi đó mình cũng giống y như đại thừa mình chỉ thêm có một cái là phải thiền đại thừa không có thiền cha mẹ nói cọp có cắn cái này là do cha nói hay là thượng đế nói thiên tâm là tu thiền tu tại gia đó là lời của chư vị nói thì mình giờ mình làm đúng như ờ, mấy chư phật dạy mình Ờ, thiên tâm là tất cả mình tu mỗi giây mỗi khắc mỗi hành động bước ra được không phải tu theo nhóm theo uh, phe và tu theo uh, uh, cái bề ngoài không có chắc hình thức và thiên tâm phải hiểu được là có cha cha trời mẹ đất là cao nhất hay tối thượng nhất của của bản địa cầu này của vũ trụ nhưng phải à, lúc nào á cũng phải là tôn trọng những cái đạo khác mà không có kỳ thị giống như đại thừa thì có xích mích trong đó cũng có nhiều nhóm nhiều phe rồi là nam tâm cũng nhiều nhóm được phe công giáo họ kỳ thị qua lại tá lã thiên tâm là cái gốc cây tất cả các đạo là những cây không có lý do gì mà mà mình không hòa đồng với tất cả các đạo hết nên đạo thiên tâm là hòa đồng tất cả các đạo tất cả các con họ thiên có quyền đi vô nhà thờ làm lễ giáo luôn có quyền cưới vợ đạo công giáo luôn có quyền cưới ờ, vợ đạo hồi giáo cũng được gặp ngược lại thì thiên tâm là vậy làm thế nào để được an trú trong hiện tại thì nè ngồi thiền nãy đang nói nè cứ bỏ 25 phút vô mà thiền hiện bây giờ ở việt nam không có việc làm không có xăng xe chạy quán cà phê này, nó muốn uh, uh, đông khách thì cũng phải có người đến cho nên rất là buồn cho nên phải ăn chú thứ nhất muốn ăn chú thì bắt hai cái võng ra gốc cây ổi ở ngoài giường nếu không thì phải ngồi thiền ở trong phòng còn cái thời đại này á, là không có việc làm rất là rảnh rỗi nhàn cư di sẽ bất thiện đó thì muốn khỏi bất thiện thì bây giờ á, nãy có chỉ rồi đó cứ ngày làm chừng nửa tiếng tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến mà thì cứ thế mà làm nó sẽ chờ ngài đức uh, thầy xuất hiện thì uh, ngài sẽ là người mở chìa khóa cho tất cả nước Việt Nam có một cái tương lai sáng và dạ, có một cái đường đi mới còn bây giờ là mình bích lối rồi đó ừ. công ty nó cũng dọn ra xăng cũng hết máy cài <laughs> cũng không có xăng chạy xa máy vỏ giọt tu tôm ở dưới quê tại đâu có xe đâu chiếc xuồng cũng có máy chạy mà xe nhà này qua nhà kia toàn là xăng trên thế giới ô nhìn là thấy quá quá sợ luôn á còn bây giờ á tàu hải quân của Trung Cộng nó đặt ở bên miên nó chạy ra mà tàu mình không không có xăng chạy ra để bắn lợi thì thôi xong luôn cái gì cũng cần xăng trong lúc này một cái chai nước á, bình thường đã là mắc hơn xăng rồi thì à, nghĩ trong tương lai á, chắc xăng sẽ mắc à, gấp 10 lần chai nước nước uống á. thầy kêu ờ, ngồi thiền đi chờ sư phụ về mấy cái bà trương mỹ lan hay bà rồng lửa hay là tăng hoàng minh hay là mấy người đó chờ một người về có cái chìa khóa mở mấy cái còng cho họ còn nếu không mà ngồi ông đó à, lục lịch đi <laughs> không ở trên nói vậy á mấy người đang <laughs> chờ một người xuất hiện để cứu chứ nó không khó ra lắm tại vì một người mà lỗi lạc nổi tiếng mà khi ra đó họ có thế lực ngầm đầy hết họ sẽ trả thù mấy ổng không bây giờ mà thả cọp về rừng đâu con <laughs> bộ con không hiểu cái là cái, cái triết lý đó hay phải chờ đức thầy đức thầy em cứu bởi vì dù nói ai đàn nhân thân ở ngoài lên những người nào đang thưa vào lòng lửa tụi mày làm gì á dĩ hòa chi quý nha tao thương tụi mày lắm tại tụi mày cũng làm cho tao nhiều lúc cười cũng bể bụng thì cũng có công á mỗi người làm cho sư phụ vui chút sư phụ cũng cũng cảm ơn người đó sư phụ mấy ông bay á làm ơn đừng có quá đáng dĩ hòa chi quý tại vì rồng lửa là cái chân mệnh rồng lửa là dữ lắm bà ra bà không có để yên đâu còn bà về mỹ bà quậy nát ngược lại á ở mỹ này á quậy hết những cái thằng mà chuyển tiền qua đây á, iOS hay này nọ mà, mà chuyển tiền lậu ở tù hết thằng nào có thể xanh á mà mà mà đảng mà giấu giấu luật sư nó môi ra hết á, còn có tin không người có tiền đừng có đụng tới họ nhiều ghê lắm á họ bỏ 10 triệu họ chơi cho đã cũng sướng nữa còn hơn là bây giờ vô tù họ cũng móc 10 triệu mà nghĩ 10 triệu luật sư đây nó quậy dữ không tưng liền á luật sư New York nó ghê lắm tự nhiên nói thí dụ với hùng chí với hữu từ bi mà đâu đó làm gì ai đâu nên những người giàu mỹ này tại sao không ai dám đụng họ là vì quá nhiều tiền giống như mình dùng như oj j Simpson nó giết người rõ ràng luôn sao nó không ở tù là cũng tiền là luật sư cho nên mình ở cái à, gì nữa dĩ hòa chiêu ý là tốt nhất tại có nhiều người không có hiểu luật mỹ luật mỹ is all about tiền ông trăm thắng cử là nhờ tiền ông gây quỹ ở đây một ông chức thị trưởng này chức thị trưởng này ông nào gây quỹ nhiều ông đó nhiều tiền thì ông đó là làm được chức nó cũng bỏ làm lai cuối cùng cũng là tiền không á như là phật nó là vấn đề con không có đọc không đọc con đọc này. Dạ. đọc nhiều nào hộ được nhờ, dạ. nhờ chúa nhiều cha mẹ đã lớn tuổi bị bệnh mất trí em đã quy y đạo thiên tâm cho họ rồi làm thế nào để vãng sanh về với cha mẹ vì không nhớ được mình mang họ thiên cả cuộc đời đi làm đường lạc đói cái chân à, chân mòn gối mỏi mà giờ muốn quay về đâu có <laughs> dễ đâu con chỉ mong á lấy được hội thiên xả ra một cái kiếp này thì mong kiếp sau chứ cả đời không tu mà hôm nay mà muốn về trời cũng hơi khó đó con về trển à, con vẫn còn sân si con đánh lộn với mấy ông à, tiên trưởng ở trển nữa chết ổng tại vì ở trển là một cái label bằng nhau người ta có tha tâm thông với thiên nhãn thông hết không có ai gạt ai được thì à, mọi chúng ta sống ở trên đó là rất là trang hòa thật thà cũng giống như uh, ba vị đệ tử của Phật là giống như nước với sữa không có không có gây gỗ hồi xưa Phật có ba đệ tử sống chung trong nhà như nước với sữa có thể nói này nhiều người không hiểu rồi nói tiếp đây không Đức Thầy là Tổ Ma Ha Ca Diếp truyền y bác cho Phật Di Lạc là ai vậy chú? Hồi xưa Phật Thích Ca khi nhập diệt ở thành Kurushima ăn cái nấm độc của người đệ tử cuối cùng À đúng rồi đó, thầy chết cũng như đệ tử, không biết đánh đệ tử này phải <laughs> không? Nguy hiểm đó nghe. À, thầy ngày xưa Phật cũng à, khi đi á thì à, ngài đang là người cuối cùng đạt được ờ, thành thông thì lúc đó mới kết tập ờ, kinh điển lại tất cả các đệ tử của phật á, thì ngày xưa đâu có giấy viết và phật nói cái gì thì mỗi đứa đệ tử gắn nghe trong đó có ông la nan là nghe nghe và nhớ nhiều thì uh, bắt đầu mới ngồi mới nhớ là đó ngày đó ngày đó phật nói như vậy thì viết một khúc đó là thành cái kinh gọi là kết nạp kinh điển thì ngày đại ca diếp á, ở lại núi kê túc là bên bên Ấn Độ bây giờ còn để mà sau này gặp được Phật Di Lạc truyền y bác lại để mà một vị Phật kế thừa tiếp tục của đời mình khi này là tiền thân là là ngày đại ca diếp cũng là ngày lãnh lệnh của Phật Thích Ca độ của đời mình cho nên mới tái sanh vào nước Việt năm lần gọi là ngũ đại truyền thừa ông sư giải bán khoai ông uh, phật trùm đức phật thầy tây an uh, đạo khùng bây giờ tới uh, cái cái xác cuối cùng là đức huỳnh phú sổ nhưng mà ngài vẫn còn sống tại vì chưa trao y, y bác mà ngài đâu có ngài đâu có đi được chỉ có một cái là ngài nói là khoảng 80 năm trong cái đời hoàng pháp của cái mà hạ ông quân này là 100 năm bây giờ mình chưa tới 100 năm mà nóng cái gì này có thể trễ một chút để mà giảm cơ vận cho bớt người chết nhưng mà cái y với cái bác ngài chưa có trao cho phật di lạc thì ngài chưa có xong chuyện mình chỉ nhớ nó vậy để mình biết là ngài sẽ xuất hiện thì tất cả tiên tri kinh điển của bao nhiêu nghìn năm đều là chúng hết thì lúc đó trời phật đâu có rạc gạt chúng sanh trời Phật tạo ra mình mà dạy dỗ mình mà mình làm sai mình mới xuống thế gian mình mới chịu tội mình mới học mình đi về rồi Phật trời cho mình đường đi nước bước hết cũng giống như giờ con mà cầm chiếc xe con lái từ ở Houston nơi này lái về Cali thì cái GPS nó chỉ sao con lái trừ khi con đi không có đúng GPS thì chuyện của con cũng đi lạc gắn chịu thì Phật trời cũng như GPS vậy chỉ đúng đường hết à, tới chuyện đó lúc đó ngày đó tháng đó cái gì xảy ra Phật Di Lạc sẽ xuất hiện Đức Thầy cũng sẽ xuất hiện là là năm con bài phóc cỡ năm con bài à, tẩy bài kéo á chỉ có con bài này đang lật còn bốn cây kia là đang úp thì chờ đi dài trăng nữa dài trăng chứ không phải dài dài dài năm nha dài năm thì phụ già lắm rồi chịu cũng không nổi nữa dài trăng ờ trăng mà tháng à, <laughs> da dạ, dạ, trắng da dạ, trắng ở da trắng bây giờ mình thử coi chuyện gì xảy ra nhưng mà tôi bộ chỉ biết được là da trắng da trắng ai là phật rồi hỏi nữa đi chú ơi ngày 16 tháng 10 này có phải ngày Việt Nam xã nghiệp lần chót không nghe này hay lạ chứ không biết uh, không biết cái 16 10 là gì vậy ngày gì vậy đừng nói ngày 2 tháng 9 gì của Việt Nam ngày Bắc Hồ Bích Đê rồi chứ bộ không có rành mấy cái đó rồi tự nhiên ngày 6 tháng 10 là ngày gì là ngày gì ngày xã nghiệp ngày xã nghiệp lần chót ai nói cái đó cái nguồn nguồn gốc cái cái, cái này từ đâu ra vậy rồi. mấy vị mà có thiên mệnh á họ đi đâu được khai thông khai thông gì mình có cơ hội mình kết nối với những vị có thiên mệnh được cái điển của họ đi họ đi có cái điển của bề không? ủa ngồi đây không thấy à, ở đây hiện có, thấy thoải mái không lý do gì? bây giờ nếu không có máy lạnh thấy thoải mái không thì lý do vậy con mới hỏi chứ đi <laughs> thì ngồi ở đây chỉ có bảy dòng hào quang là cái điện lực nó, nó phủ hết chỗ này rồi huống hồ chi bao nhiêu vị hộ pháp thiên long bát bộ mấy vị đa la hán chỉ có 18 gia la hán hộ thì mấy vị nhìn thấy mặt này mặt này mặt này mặt này mặt này à sắp về trời sắp vậy sắp vậy à, sắp bị bệnh nó nghe mà vài tuần nữa đi khám là có cái giấy méo mặt à, thì mấy vị nhìn thấy hết từng người đúng không như nó hơi kê rồi cho mày khám thấy một cái ờ, cũng hơi lo nhưng mà không có nổi méo mặt đại khái mấy gì sẽ giảm là chút mấy gì có quyền giảm nhưng mấy gì không có quyền lãnh dùm cái nghiệp mình cho nên khi gần ở trong kinh Phật có nói một vị Bồ Tát hay là một vị thầy thường thôi mà khi đến một cái nơi mà nói chuyện đó những cái người mà con Phật muốn thành Phật phải tới để nghe vì rất là hiếm có để gặp hồi xưa hòa Phật vào An Thế Chí mà đi xuống miền Nam Kinh mà giảng pháp à, giảng ba ngày giảng không có ai nghe hết tới cuối cùng á, Phật quan Thế Chí là trong Tam Thánh mình đó là mới hỏi cái ông đó hôm mấy ngày tôi nói chuyện ba ngày ông có câu hỏi gì không thì ông nói không ông <laughs> chỉ ra cái gì bực vô thôi thật buồn thì hôm nay mình mới đại nạn vậy nè chứ thời đó mà một đống người mà nghe ngồi mà phật giảng đi thì mình đâu có chết bảy triệu người kiểu này đúng không thì thời nay lặp lại cũng vậy cho nên phải biết ai là phật ai là quỷ quỷ lúc nào nó cũng đi song song với phật và miệng của quỷ lúc nào nó cũng ngọt nghèo màu sắc vàng chói khó mà đoán được lắm còn lời phật là thà, là thuốc đắng á giả tập nên phải tự mình muốn chọn ai thì có mắt sáng coi á khi ngồi một vị có chân mệnh thì dĩ nhiên là mình có rất là nhiều cái lợi trong đó cái lợi thứ nhất là mấy thằng ma nó không có theo mình nữa thứ hai tối mình ngủ ngon mấy thằng ma nó không vô nó ôm mình nó hung mình à, mình thấy quý rồi chứ bình thường chúng sanh bước ra đường nó 7 triệu à, dòng linh chết covid đó. ít nhiều mỗi một ngày chúng ta đi ra đường đụng độ dính vô người nó cũng khoảng mấy trăm người đó. Ờ, cho nên dơ đó trước khi về nhà làm gì làm rửa cái mặt trước đó đi à, đám ma đám tang hay là vô nghĩa địa về nhà dục cái áo ra giặt mấy cái bóp mà bóp đó hiệu gì con xịn không là cũng thường phải không à, nó chơi con này Michael Kho không bớt con bớt gì con ừ, bình thường hả ở đây không có LV gì chứ ta mấy ông à, nó nó khoái LV nó khoái <laughs> hiệu đồ hiệu lắm Louis Vuitton đồ này nọ nó chui vô bóp nó ngồi á tại vì nếu mà con đi ra đường ở nắng hay là sấm sét nên nó sợ nên nó lừa mấy đứa nhà giàu với hột sòn ở à, lúc nó sống nó không có hột sòn đeo thì không có bắp xịn thì đứa nào có bắp xịn vô sòn là nó à giả là tự động vụ nó nhảy vô nó ngồi <laughs> mà không phải nhà mình có thổ địa là không vô được cỡ được ha sư phụ không ma nó như con người thôi nhiều khi ma nó khôn á nó, nó, nó làm bạn nhau mổ địa là sao mổ địa cũng là ma đúng không nhưng mà ma tốt lâu năm được cha phong làm thổ địa chứ ông cũng là ma mà các ông sơn các ông mà mọi da đỏ mà coi cái cái đất yeah. Dạ. cửa thiên long sơn mình đó ông ngày xưa ông muốn làm làm là tù trưởng hay là leader của mọi giai đỏ ông có lòng anh hùng xin như tướng tử như thần lúc mà ông chết ông anh hùng á thì về bên kia được mấy vị phong cũng như ngài nguyễn minh trực mình vậy đó thì cái ông anh hồ đó ổng cũng có máu anh hùng chứ hồ gặp ông rồi tướng ông ngầu lắm cao lắm cao cỡ ông này nè ông đổi lên ờ, cao không đây ờ, ổng ổng ờ, thưa hộ được có một cái là ở cõi đời này chỉ có người việt nam tôn trọng thưa hộ cõi vô vi mà thù thỉnh vị nào người mỹ người pháp người ấn độ bất cứ gì nào trên thế giới người ta cũng đều lại cho hộ và kêu cho hộ bằng ngài những vị thần ở bên cõi kia thì hồ nói chuyện khắp thế giới mà tại vì người mình không có nhận dạng được hồ lại nhưng mà mấy vị bên thần bên kia nhận dạng được họ cũng nói tiếng việt nghe ừ. tại vì cái tâm thức á, là tiếng gì cũng nói nhau hiểu hết thì cái ông a hồ này <laughs> ổng giữ lắm á cho nên ông à, giữ được cục đất tới ngày hôm nay ông nói sau này cái đất này à, thịnh lắm có ngày dân à, ở vùng này sẽ kéo về đông lắm tại vì mấy vị đã nhìn thấy trước cái tương lai cho nên hôm nay sư phụ đi qua đây để mà tham ổng à, và đồng thời để mà coi cái gì mình cần phải làm để mà có tượng cha mẹ có building rồi vô để mình ngồi có điện có nhà vệ sinh mấy cái đó cũng hơi khó đó thì mặt đời nhưng mà khi mà đông người mỗi người có cái có cái phước thì kéo vô thì cái đó nó lên phước cũng giống như ờ, ở ngoài hiệu sinh này đâu biết cũng có nhiều vị bồ tát ẩn thân vậy. thì những vị bồ tát ẩn thân đó bước vô thì cái đất thiên long sơn của sinh nó lại tăng lên lẻ nữa cho nên ông ma hồ ông là một vị ờ, thần rồi bây giờ được thành ra là thổ thần luôn cai quản có 1 triệu rưỡi nhưng mà bữa giờ à, mua vòng vòng râu ria vòng vòng bây giờ lên gần 2 triệu rồi tiền mặt á thế à, không biết là mấy cô thư ký với bển trả à, không có đụng tới tiền bạc mình chỉ à, xài tiền thôi chứ mình không có biết <laughs> tính toán sổ sách cần gì nó nó gần cái chỗ của sư phụ đi uh, con muốn đầu tư xa thì con có tiền thay con để trong băng ờ, cũng vậy con mua đất gần gần nó hiện giờ rẻ dạ. tại khi mà sư phụ lên tượng rồi lên biên, sư phụ sẽ dễ dàng hàng nó giống như khu hồng kông vậy ok tiệm nail tiệm tóc tiệm cơm chai tiệm này tiệm kia nó nó cũng như một cái phố nhỏ của mình của riêng người việt thì là những cái đất xung quanh nó dạ. lên á hồi hôm con nghĩ tới mình làm cái làng làng tu luôn no chứ họ phải làm những cái đó để mỗi người cá nhân ở ngoài vô đó làm chủ để họ bảo vệ miếng đất ít nhiều mỗi ngày có một cơ sở một chủ đi vô ra cũng coi được cục đất của của của của trời của thiên rồi cái mỗi một cái tết việt nam ok một hai ba bảy ngày mình làm linh đình trong đó mình là um xì ban bên đây là một cái đại nhạc hội uh, của Phật bên đây là đại nhân hội của ông giáo bên đây là đại nhân hội của người đời à, lợi quyên lên ca ba cái âm um sùm mấy đó đâu làm cho mình mình xin phép phép ok ai muốn vô đây ca vô như đó là ý tưởng như họ làm vậy thôi họ cũng dọn đi hết nửa đời nửa đạo mình vô mình phải la hét cho giữ nó mới đi mình vô là bảo đảm nó đi hết rồi ờ, okay. còn mình bể không mà thì con phải để cái lo cho bự con ca tiếng việt cho rộng lên thì nó sợ rồi từ thử đi <laughs> à, thì con nghĩ cho Hiêu Tanh có phước không rất là có phước đúng không còn hơn là con con ra đó con ăn uống rồi đi về rồi đâu đâu có còn kia ok bữa nay anh chồng tôi cài chớp tôi ra Thiên Long Sơn Việt Nam đi chơi vòng tôi về đúng thoải mái đó. như lúc mình đi ra đường á ra một ngày học một sàn khôn con điên vòng á con gặp thằng kia ngon lành hơn hiền á con vẫn xù luôn <laughs> à, à ví dụ vậy xin lỗi à, không con thì à, ý là nó mình đi gặp bạn đạo thiện thức ừ. nhưng sư phụ mình làm vậy cái bên ta đang sống yên mình an ổn tiện mình vô mình phá rối cái có phải mình cũng từ bi từ chỗ còn từ bi kiểu con á thầy ờ, hộ nghỉ chạy đâu thầy ờ, mấy thầy thầy này mình, mình trả tiền cho nó cái ông mỹ đen kế bên ông già tám chín chục tuổi ông ông cà chớn lắm cái đường hôm qua mở cái cổng màu xanh đó ông dành cái đường đó của ổng mà trong khi đất của mình ổng đi ngang của mình mình đã cho ổng đi ngang rồi mà ổng còn chửi mình ổng nghĩ ổng là là người mỹ mà trong khi cục đất của ta vuông vậy ổng cắt ngang làm đường ổng đi vô nhà ổng rồi rồi bây giờ ổng dành lại đường của ổng nghĩa là ông đã sử dụng rồi thì cũng vậy ồ sư phụ có cái mình mà sư phụ có cho ông cái mình đó không nếu mà sư phụ không cái cho này. không được đi ngang luôn á ok nhưng mà hồi đó muốn hồng ông đi ngang đâu ừ, ông đừng có hiếp sư phụ phụ mừng rồi ông mỹ đen hết đó dạ. mình, mình có trên miếng đất mình là ông đi qua cái con đường đó là ông phải có xin mình cho ông cái mình. mà ông đi mà mình không cho đó hả là ông phải dọn ra hồi xưa nó là mình rồi bây giờ ổng nói ổng private của ổng giữa ổng với một người chủ cũ là Isman đến khi mình chủ mới đó là ông nghĩ mình chủ mới không biết gì cái ông dành cái đường đó là là của ổng tôi phải mướn luật sư cãi cái miếng đất của ta vuông gì chủ cũ với mày đó là Isman thì bây giờ mày là Isman không nó không muốn Isman nó muốn là riêng của ổng thì phân nửa bên đây là mình làm chủ phân nửa bên đây làm chủ tự nhiên cái con đường là của ổng ổng không cần ngang con đường nghĩa là mình mất cái phần đất này cho nên mỗi mướn luật sư ở Houston nè là cãi còn mấy tháng á cho nên bất cứ mình làm cái chuyện thiện gì đều có trở ngại hết đó nha à, không có giờ nó suôn sẻ rồi ổng đi giờ sư phụ đang cắn cho ổng là sống dài trăm tuổi tại ổng mình <laughs> thì thằng con ông lên quậy mình nữa Tại vậy mình đã đụng ờ, độ với ổng rồi ổng đụng độ với broker của mình rồi ổng đụng độ luật sư của mình rồi là ổng đã ê càng mình rồi cái thằng con ông đâu biết gì nó chỗ khác nó tới nó thừa hưởng nó bán nó sư phụ ờ à, bán thì sư phụ cũng ờ, để mấy đứa đây nè mỹ hạnh rồi nè đang theo dõi bán lại phụ mua liền chứ không phải là mình mua cục đất đầu tiên cái đầu đường mình quẹo vô năm mẫu á năm mấy cơ thù mới vừa mua gần 300 nghìn vừa trả tiền hồi từng rồi rồi thì cho nên nó cứ ra cục nhỏ nhỏ xung quanh thịnh bụng mua tiếp mua tiếp giờ cái, cái chỗ ngày hôm qua đó là cái nhà mua hôm đứa nào nói ta vụ nói là nó đang bán mình mua luôn cái miếng đất ờ, một mẫu á sư phụ 55 ngàn nó bán rồi em hỏi rồi nó bán rồi hả hôm bữa bán cho ai vậy dạ nó có contract rồi con hỏi rồi em ok đứa nào khôn á chạy tới đó dành mua những người việt mua là phụ mừng à đấy mình chơi mình làm ba hàng sáu mình vậy nó không có phần đó sư phụ có à. gửi Houston hỏi xin địa chỉ để chạy tới Ồ, 2 giờ phải ra về trường, bây giờ mấy giờ rồi? Giờ gần 12 rưỡi rồi sư phụ Người ta muốn xin địa chỉ chỗ miếng đất để người ta mua gần đó Ô, <laughs> con đã rồi con cứ cho đi, nhiều người biết mà Vậy con cho địa chỉ à. vô đây được hả sư phụ? Ừ, thì cho đi ngoài Rồi, đi. Dạ. Sư phụ hình như Ừ. Dạ. Ở đây sân bay gần không sư phụ có chừng trễ? Phụ à, đã xét 2 giờ rời khỏi nhà này được rồi. Dạ. Vì phụ không có đủ đồ để ở nhà này cục xà bông gọi đầu ở đầu này có sư phụ có. có con có hai bữa nay chưa gọi đầu con có không có xà bông không có mền không có gói cũng không có gì hết không có miếng trải thảm nữa sư ngủ bụi mà trời ơi có hết sư phụ ở ngoài xe ờ, tỷ hạnh đó sư đi ở khách sạn không à nó có mấy cái đó mình có có hết luôn á ở ngoài xe mà hồi cười rồi chị hạnh giờ dạ, đầu này à, có chín là mấy con móc sợ bông hứa rồi đó không ở ngoài xe à, sư phụ sắp về rồi ngoài xe ờ, ở bộ đội à, mà cái lưng á nó dơ á sư phụ ở bên nhà sư phụ có cái đồ cà cài nó đã lưng rồi này nó ngứa hai bữa nay không có gì trong nó thôi thôi ngồi đi sư phụ sắp ra biết trường rồi ừ. tại hôm qua chỉ coi cái gì cần thiết giao cho đây làm rồi bắt đầu à, ờ, từng tới sư phụ đi à, khỏi mỹ rồi từng tới nữa sư phụ bay về rồi sư phụ qua đây ừ. phụ đi tối ngày hả à. lang thang như kẻ không nhà mua, giường với mua mua gói mua mền cho sư phụ nha cái master bedroom đâu có gì chấm đâu ở bên đây nó có cái giường của này nhưng mà không có miếng trải quá khăn vừa lấy đóng nắp kinh làm khăn lao cho nên dạ vô dọn <laughs> làm đóng nắp kinh là vô dạ, tắm rửa là đi dạ không biết không có hỏi ai chứ giờ làm quá giờ lao mình bằng nắp kinh không ừ. bọn con về chờ sư phụ tại phụ sợ làm phiền sư phụ đâu có dám vô đâu đâu gì đâu dạ không có sẵn hết phụ cái này là sướng rồi ở cái nhà này được vậy là quý rồi à, sư phụ ở lại đêm nay đi với mấy bài đổi tới đổi lui kỳ nữa dạ đâu kỳ nó còn mừng nữa đó sư phụ không về thứ sáu này sư phụ không có ngồi liền không có định lực không có đủ energy ngày mai tiếp mấy trăm người ở cây nữa à. người ta cũng ngồi đây nữa nè rồi bỏ mấy trăm người ở bển thì cái đây cũng giống nhau mình hai ngày ở đây mình lửu rồi mấy người kia là tiểu bang khác bay về nhiều lắm ờ, dạ. mỗi thứ bảy là họ họ đầy hết rồi chục chợ đẳng có câu hỏi là uh, nói là có thể tới chùa Freeman để lạy cha mẹ đó được không không được dạ. ai cấm đâu dạ. đừng có bơm giữa nổ <laughs> không có luôn không có ở ngoài xe chị hạnh á suy nghĩ hồi hôm là không biết sư phụ ngủ ở đâu ngủ đây thì không có gì hết chắc sư phụ ở hotel có nhà mà thôi là biết rồi tụi con mang tới rồi gần nhà tụi con gần ở đây mấy con biết chỗ này rồi thì cứ chạy tới chạy lui trời thôi chỉ cần à, cái phòng riêng thôi sau này sẽ mẫu đồ qua năm qua đây giỏi lắm sẽ mẫu qua đây tiện từng là giữ tức là xài cái nhà này còn chung tầng dưới với mấy cái chỗ khác là có cứ thoải mái đó nhưng mà múa này cho chung mà <laughs> không phải cho riêng đâu tại vì chưa coi cái nhà Sugarland ồ oh, vô đâu ngồi chặt quá chắc chừng năm chục hôm nay mình chưa có khai trương cái nhà này mình vậy mà khai trương đông người biết nó mấy trăm thì lúc đó mình ăn tiệc ăn ờ, ngồi thiện đâu chắc ra cỏ ngồi thì bây giờ ai mà nghĩ ra cái idea mua cái miếng nào mà loại giống như ờ, mình ngồi ngoài cỏ không có ướt còn tiền nó là ngon mình để đây thì mấy trăm miếng mới ngồi ngoài này nè có nhưng mà sẽ nóng nóng thì mình vô đây mở máy lạnh còn nhà dạ, con có mấy trăm cái bộ đồ thì ờ, nếu mà ấy mình bao lại cái cái nhựa thì nó không ướt còn mình uh,